Sau đây chúng ta sẽ đến với các ví dụ minh họa cụ thể để chúng ta sẽ thực hành để viết đồng phân như thế nào này. Ví dụ đầu tiên đó là các bạn hãy viết cho thầy áo các đồng phân cấu tạo của các carbon sau. Nhớ cho thầy nhé. À, đối với các hợp chất hữu cơ thì hydrocarbon là hợp chất hữu cơ đơn giản nhất là nó là nền tảng để phát triển ra các hợp chất hữu cơ khác. Các bạn cứ nắm chắc thầy giáo thế nào là hydrocarbon này, từ đó phát triển ra, không chưa nào? Ờ, IA người ta sẽ yêu cầu bạn là viết đồng phân cấu tạo của cái anh có công thức là C5H12. Thế nào là hydrocarbon nào? Hydrocarbon thì nó có thành phần nguyên tố là C và H. Không chưa? Và khi nó có C và H thôi ấy, thì bình thường nhá, công thức của chúng ta là gì ạ? Là CXHI. Thì suy ra H max là bao nhiêu ạ? À, H max thì nó sẽ bằng được là 2x cộng 2. Trong cái trường hợp này IA người ta nói là gì ạ? À, có công thức là C5H12 thì các bạn sẽ tư duy được là à, h max đúng bằng 12 rồi nó vừa khéo cái anh h12 trong công thức này nên cho nên suy ra được chắc chắn là nó sẽ có không có pi đâu và cũng tất nhiên là sẽ không có vòng đâu thử nhá chúng ta sẽ tính k này k phân tử này bao nhiêu nào k phân tử này sẽ bằng là à, 2 nhân 5 đúng không các em 2 nhân 5 rồi trừ đi 12 cộng với 2 trên 2 thì sẽ bằng bằng 0 thầy nhắc lại k này K sẽ bằng là gì? Bằng 2S4 cộng S3 trừ đi S1 cộng 2 tất cả trên 2. Đây là công thức tính K. Trong trường hợp này thì chúng ta chỉ có S4 và S1 thôi, không có cái anh nào S3 cả, không có tổng nguyên tử có trị 3 ở trên nào. Với trường hợp là K bằng 0 thì các bước là gì ạ? À bước 1 nhé. À, bước 1 là tính tính K ấy, đúng không? Tính K để xác định pi đúng không ạ? Tính K để suy ra xác định số pi. Phần bước một xong rồi, pi bằng không Đúng không? Bước 2. À bước 2 đây. Bước 2 các bạn sẽ vẽ mạch carbon. À, vẽ mạch carbon. Cái mạch C nhá, mạch C dài nhất. Vậy đặt câu hỏi là mạch C dài nhất là có bao nhiêu C? Nó có 5C đúng không? Mạch C dài nhất thì là có 5C. Câu hỏi trên nhá, pi bằng 0 các em được chưa? Rồi, bước số 3. Bước số 3 chúng ta sẽ đi à, phát triển nhánh đúng không ạ? Phát triển nhánh. phát triển nhánh vậy nhánh nó dài nhất là bao nhiêu c à, phát triển nhánh nhánh dài nhất tức là chúng ta sẽ từ 4c rồi 3c vân vân đúng không và trong khi chúng ta phát triển nhánh này các bạn nhớ khéo là điền vị trí của nhánh vào cái mạch C này các em nhá. Được chưa? À, bước 4 không có bước 4 rồi, nó không có DP chúng ta không làm bước 4. Bây giờ ta sẽ đi làm với thầy. À, các bạn nói là do K của cái phân tử là C5H12 bằng 0, đúng không? Suy ra được trong phân tử